chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Vision Bây giờ mình có à, hai bà trưng này Tại sao? Tại sao mình đến ở đây? À, thì nói là hiện nay là có những Guamba đặc biệt nhá Guamba lên room nè Nên mình đến ở đây à, Đây Sài Gòn đặc biệt là ba đấy tê tê là mình biết là tê tê bia là bia tê tê là cái này không phải là bia tê tê là tê tê mà là bia vodka rẻ lắm một ly cocktail là 46 nghìn là rồi tê mê vodka mọi người à, thấy thấy được không là phía trước là có chợ thanh niên này rất vui á tới rồi bây giờ là quá đông người á hãy là di chuyển á tại vì là khu kia là không phải khu của x nha tất cả các khách hàng là người trẻ đó. có thể là sinh viên à có sinh viên không tất cả các bạn ấy chắc chắn là quá trên 20 tuổi nha đúng không đúng ok quá xin xinh quá ok một hai ba rồi ngon quá là cái này là cổ à, ổi á ga ba này ổi à, cưng cố là DQ là rù đào đấy nem rất ngon và đúng đồng dẫn nha và thoải mái nha và tươi vậy à, thực thật là sự thật là ở đây là không phải là quán nữa không có cửa hàng nữa không phải là cửa hàng nữa em mình nghĩ là không ngon nữa rẻ mà rẻ và giá là rẻ mà là không ngon nữa nhưng cái này một ly là bốn mười sáu nghìn nhưng ngon chắc chắn này giống như quán bar mà đây là lê đường á bẻ ngoài anh em và kinh nghiệm lần này là rất rất đặc biệt đó. rất thú vị đó. hấp dẫn đó. nhưng bây giờ là nhiều người nước ngoài là chưa biết quán lê điều này á nè chắc chắn hai đáng ở đây nha chắc chắn là thú vị đó. là vui á, là sự thật là bây giờ Kazu đáng ở đây với Shinsuke nhưng sự thật là mỏng đi đến ở đây với ờ, bằng ấy bằng ấy là người yếu là người yêu đó là ờ, cũng có ờ, quán lý đường khác nha nên mình mua bánh tráng trộn đó bánh tráng trộn đó là cũng có là bánh mì á là suối cáo á là xôi gà á ừ, hay là có nhiều loại món ăn này là món gì à, mình không thích bánh chân trống tại vì là cái này có program nữa là không ngon nữa nhưng mà nhiều người Việt Nam biết bản chất trồng nữa Yeah và à, ờ, cái này ngon nữa là có vị mặn á em chắc chắn nè, hợp nhau nè gói à, rùa cái này nè đêm mê và diễn ngay nè diễn ngay nè. không sao nè bây giờ là cuối tuần nè hôm sai hôm về nè là mình nghĩ là nếu nhiều người du lịch đến Việt Nam thì chắc chắn là hãy đến quán lê đường bà này nha tại vì là rất vui và rất hay rất tốt nha tôi nghĩ là chắc chắn là một nhiều người đoán quán lề đường là hơi hơi dơ nữa nhưng mình thấy đây là tốt nha sắc sẽ rồi á hiện nay là tôi rất buồn tại vì là không đi đâu được nhá nhưng tôi nhận ra khu vực đặc biệt trên thế giới đặc biệt nhất trên thế giới nên mọi người hãy đến ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy à, vui ok rồi ok rồi nếu thích video này thì like, share và subscribe nha Bye bye mô 23 yo